Xin chào tất cả anh em thì ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm tay cái bộ hột mà để cho anh em đi lắc tài xỉu chơi tài xỉu đánh tài xỉu bịp ở sòng sới luôn luôn là có tỷ lệ chuẩn xác và độ hiệu quả để cho anh em đi chơi thì cái bộ hột mà ngày hôm nay cơ sở chúng tôi sẽ giới thiệu cho anh em làm cái đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 đó thì anh em cũng quá quen thuộc với cái bộ hồn tài xỉu 2020 của bên cơ sở bên tôi rồi đúng không ạ đó, thì cái bộ hồn này anh em cũng đã biết nó là hàng độc quyền của bên cơ sở bên tôi anh em nhé đó, và cái tỷ lệ của nó khi anh em lắc ở sòng sới ấy, nó sẽ đi đều cho anh em tỷ lệ chén tài chén xỉu tỷ lệ là 5 năm đó, và anh em có thể lắc cái bộ hột này đi theo ý muốn của anh em này và kết hợp với cách lắc của bên cơ sở bên tôi nữa thì anh em có thể giữ tài giữ xỉu tùy theo ý muốn của anh em thì cũng không làm mất nhiều thời gian của anh em thì ờ, tôi sẽ test cho anh em đầu tiên là test cho anh em về phần tăng tích của bộ tài xỉu 2020 này để cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em cũng yên tâm hơn khi anh em đi chơi ở sòng sới soi luôn cả ba hộp cho anh em nhé trong hơn ngọc trinh đúng không ạ nước muối thì nổi Đó. bộ hộp này nổi cực kỳ đều không bị nghiêng hay nặng bất cứ mặt nào cả anh em nhé lọc bóng luôn đúng không ạ và anh em vớt hột thì anh em lưu ý là anh em nên rửa qua bằng nước để tránh tình trạng là cái nước muối này nó sẽ bám vào kẽ hột mặt hột của anh em nó làm cái tỷ lệ của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó đi nó không theo ý muốn của anh em em lòng khô và cái cuối cùng nó chính là nâm châm không hít đó nắp chén đĩa này hoàn toàn là không tăng tích đúng không em đó thì vừa rồi cũng đã test cho anh em cái phần tăng tích của cái bộ hột rồi đúng không ạ và bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em cái độ hiệu quả của cái bộ hột tài xỉu 2020 này cho anh em cảm nhận cùng với tôi anh em nhé hai năm sáu đúng không ạ test cho em tỷ lệ đi đều đó khu trượt đúng không anh em đó bão chén thứ hai đã bão rồi đúng không ạ đó, bão ba cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé bộ hột này đi cực kỳ là đều đúng không ạ tiếp tục test cho anh em đó hai năm sáu lên tài luôn đúng không anh em xuống xỉu một ba bốn bộ hột đi rất là khôn và cái bộ hột đi cực kỳ là đều anh em nhé chén tài chén xỉu cho anh em đó tiếp tục lại bão tiếp nhưng mà cái chén này đáng ra nó phải lên tài này anh em nhưng tôi lắc nó cái lực của tôi chưa chuẩn nên là nó vẫn ở xỉu nhưng mà nó lại lên chén bão cho anh em anh em nhé thì xin lỗi anh em thì chén sau tôi sẽ đền cho anh em một chén tài anh em nhé đó chén sau này tôi sẽ tạt trả cho anh em một chén tài anh em yên tâm trả cho anh em chén tài này đó đúng anh em đó, trả cho anh em một chén tài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 một hai ba đúng không ạ thì chén này lên tài đúng không anh em tôi sẽ giữ luôn tài cho anh em thêm vài chén nữa anh em nhé 551 đúng không ạ 552 đi đúng một hột duy nhất đúng không anh em cái bộ hột này đi cực kỳ là khôn anh em nhé không thể nào mà đoán trước được là cái bộ hột này nó sẽ về tài hay là gì, đó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 đó, thì anh em yên tâm khi đi chơi ở sòng sới là hoàn toàn là không tăng tích tôi có thể ăn thua trẻ hột với anh em bao nhiêu tiền tôi cũng dám chơi hết anh em nhé đó trồng tiền xuống chơi luôn không nói nhiều đó thì à, cũng đã test cho anh em cái à, đi đều của bộ hồ tài xỉu này và cũng như cái cách lắc giữ tài giữ xỉu của bên cơ sở bên tôi thì anh em có nhu cầu muốn sở hữu cho mình cái bộ hồ tài xỉu 2020 này thì anh em hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại ở trên màn hình đó, và anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em được mua cái bộ hột này và được hướng dẫn cái cách lắc giữ tài giữ xỉu độc quyền của bên cơ sở bên tôi thì anh em sẽ có thể hiểu rõ hơn và biết chi tiết hơn về cách lắc này đó thì ở trên video tôi sẽ không tiện chia sẻ cái cách lắc này ra cho anh em thì như thế thì nó sẽ thiệt thòi cho những anh em mà đã từng mua cái bộ hột tài xỉu 2020 này của bên cơ sở bên tôi thì cái đấy anh em thông cảm giúp tôi nó thì ờ, cũng video ngày hôm nay tôi cũng chỉ làm đến đây thôi thì ờ, do thời lượng cũng không cho phép nhiều thì ờ, anh em đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được cập nhật thật là nhiều những cái video mới nhất về các dòng đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất 2020 mà bên cơ sở sẽ đăng tải lên cho anh em tham khảo và anh em chọn lựa cho mình cái bộ đồ chơi nào mà nó mang lại cái độ hiệu quả cao cho anh em và cái tỷ lệ chuẩn xác thì anh em hãy cứ đến với cơ sở bên tôi đúng không ạ thì uh, video ngày hôm nay tôi cũng chỉ làm đến đây thôi xin chào tạm biệt tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới luôn luôn may mắn anh em nhé